Con cái chúng ta giỏi thật Nhà văn Aziz nesin Bức thư thứ 19 Cần phải đọc một bài thơ như thế nào? Istanbul ngày 20 tháng 1 năm 1964 Janet thân mến, làm sao tôi lại quên con người nổi tiếng bạn đã kể trong thư được? Tôi có cần phải nhắc lại những lời giáo huấn những câu nói hay ho của ông ta về lòng yêu nước cho bạn nghe nữa không? Tôi còn nhớ hết đây, bạn ạ. À. Trong phần tái bút ở cuối thư bạn viết, từ nay về sau, khi nghe bất cứ ai diễn thuyết như vậy, tôi sẽ không khóc nữa. Ồ, chẳng phải thế đâu bạn ạ. À. Bạn sẽ vẫn cứ khóc như thường, tôi đảm bảo như vậy đấy. Bạn không thể không chảy nước mắt được, cũng như một người đang thái hành ấy mà Người đó dù cố gắng đến mấy vẫn phải chảy nước mắt. Tôi nghe mấy anh lớp học trung học gọi đó là phản xạ không có điều kiện đấy. Bạn phải biết là lời nói của một số người có tác dụng như hành làm chảy nước mắt vậy. Tôi nói thế do kinh nghiệm bản thân chứ không phải nghe ai đâu. Trên đài phát thanh của ta có một sướng ngôn viên nói giọng rất hay. Mỗi lần nghe ông ta nói là tôi lại cảm động chảy nước mắt. Một hôm, nghe đài mà nước mắt tôi cứ chảy ràng rụa. Ba tôi thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Người ta nói gì mà con khóc ghê thế hả Ahmed? Đến tận lúc đó, khi nghe ba hỏi, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi có chú ý nghe người phát thanh viên nói gì đâu. Tôi không hiểu bài đọc trong chương trình phát thanh nói gì, thế mà tôi vẫn khóc. Nghe có vẻ vô lý quá, nhưng sự thật là vậy đấy bạn ạ. À. Tại sao lại thế? tại sao tôi khóc. Tôi đã suy nghĩ nhiều về vấn đề đó để tìm câu trả lời thắc mắc. Không phải ý nghĩa lời nói, cũng chẳng phải những từ ngữ ông ta nói ra, mà chính giọng nói của ông ta làm tôi phát khóc. Tôi tin rằng giai điệu trầm bổng của giọng nói có tác dụng giống như mùi hăng hăng sọc vào mắt mũi của hành đã làm ta phải chảy nước mắt đấy. Và nếu bạn hỏi người đang thấy hành, tại sao anh khóc? Và nếu bạn hỏi tôi câu đó lúc nghe người phát thanh viên nói trên đài, thì tôi chắc bạn sẽ được nghe một câu trả lời giống nhau. Có lần tôi theo ông nội đến nghe giảng kinh ở một nhà thờ Hồi giáo. Thầy trợ tế ở đó đọc một bài kinh bằng tiếng Ả Rập với giọng đều đều, buồn buồn. Ông nội tôi vừa nghe đọc kinh, vừa khóc sụt sùi. Cảnh nhà thờ buồn bã lại nghe ông tôi khóc, làm tôi cũng phải khóc theo. Lúc ra về tôi hỏi ông nội Ông ơi, ông biết tiếng Ả Rập đấy à? Sao nghe thầy tế đọc kinh ông khóc ghê thế? Ông tôi thật thà trả lời Đâu có, cả ông lẫn thầy tế đều không biết tiếng Ả Rập Thế tại sao ông khóc? Làm sao mà không khóc được hả cháu? Cháu không nghe thầy tế đọc kinh sao? Những lời lẽ mới buồn mà hay làm sao? Nói đến đó, nhớ là đoạn kinh đã nghe, ông nội tôi lại tiếp tục khóc. Thế mà có khi đoạn kinh đó lại chẳng buồn chút nào, vì có ai biết nghĩa nó là gì đâu. Người nghe đã vậy, còn người đọc cũng không hiểu gì, mới buồn cười chứ. Đến nay tôi vẫn còn nhớ lần đi nhà thơ ấy. Còn một chuyện khác nữa, buổi tối ở đường phố nhà tôi thường có một người bán hàng rong anh ta bán rau quả và lúc nào cũng ráng hết sức mà rao hàng cho to. Lần nào nghe anh ta rao bán hàng, tôi cũng mũi lòng, buồn đến phát khóc được. Giọng trầm của anh ta vang rất xa. Bắp cải đây, cà rốt, khoai tây, hành đây, táo, nho tươi đây có gì mà phải khóc khi nghe những tiếng rao ấy nhỉ? ấy thế mà tôi cứ ràn rộ nước mắt khi nghe tiếng rao đó đấy. Thế có lạ không? Ở trường, có lần thầy giáo tới bắt buộc cả lớp phải ngâm những bài thơ với giọng rung động, diễn cảm rất lạ. Bạn có biết bài thơ trong sách tập đọc có câu Tôi buồn rầu ra đi và vui mừng trở lại không? Thầy đã dạy chúng tôi đọc bài thơ ấy với các nguyên âm cuối câu kéo dài ra theo thầy, câu thơ đó sẽ phải đọc thế này. Tôi buồn rầu ra đi và vui mừng trở lại. Nghe câu thơ đọc như vậy, tôi tưởng như nhìn thấy một người tha hương, mù lòa, tật nguyền, đang đứng van xin trước cửa nhà. Khi cả lớp đồng thanh đọc câu thơ, tôi cứ muốn òa lên khóc. Bạn xem đấy, đọc câu Tôi vui mừng trở lại Mà nước mắt lại rơi lã chả thì còn ra sao nữa Chúng tôi đã chán ngấy mà thầy vẫn có sức bắt đọc đi đọc lại Giọng ngân nga như hát vậy Có lúc sau khi nghe thầy đọc mẫu Tôi buồn rầu ra đi Và vui mừng trở lại Chợt có một giọng vang lên ở cuối lớp Ừ, thì chào anh anh xéo đi cho tôi nhờ, a phù hộ cho anh. Thầy giáo bực quá quát tướng lên. Em nào nói đấy, đứng dậy xem nào. Yasha đứng dậy, mặt cúi gằm. Em xin lỗi thầy, em buộc miệng nói thế chứ không có ý gì đâu ạ. À. Em không cố tình phá quấy. Thầy giáo nguôi giận và tha thứ cho nó. Nhưng cả lớp vẫn phải tiếp tục đọc đoạn tiếp của bài thơ cho tôi xin miếng nước tôi đến từ nơi xa lúc đọc câu cho tôi xin miếng nước chúng tôi phải gào lên thật cứ y như là kêu cứu khi sắp bị kẻ cướp dọa giết chứ không phải là đi xin nước nữa thầy giáo tôi cứ bắt học sinh phải ngâm thơ như thế đấy tôi cũng công nhận rằng con người cần phải biết sử dụng cho tốt giọng nói của bản thân theo lời ba tôi kể thì ông chủ nhà máy chỗ ba tôi làm việc là một người sử dụng rất tài tình giọng nói của ông ta. Nhiều lần ba tôi kể chuyện nhà máy cho khách khứa nghe. Chả là ở nhà máy người ta cứ hay cử ra các đoàn đại biểu của công nhân viên chức lên kiến nghị với chủ. Chúng tôi sống rất chật vật, hãy tăng lương cho chúng tôi. Ông chủ trả lời bằng giọng cảm động đến nỗi ông vừa nói vừa khóc mùi mẫn. Thế rồi đoàn đại biểu của công nhân cũng bật khóc theo và Chủ và thợ cùng khóc sụp sùi một lúc Và công nhân ra về Họ ra khỏi văn phòng của ông chủ mà chẳng nhớ họ đã đến để gặp ông ta về việc gì Mãi về sau, khi đã hoàn toàn tỉnh trí trở lại, họ mới hỏi nhau Không biết ông chủ có bùa mê gì mà có lũ chúng mình lại khóc hết cả thế nhỉ? Nhưng chẳng còn ai nhớ sự việc đã diễn biến ra sao Bà tôi là người không tin có bùa mê Ông nói với dượng tôi Tôi đã quả quyết không để theo ông chủ Tôi sẽ chú ý xem ông ta nói gì Và quyết không để bị mê hoặc Tôi sẽ đến văn phòng của ông chủ Tôi không chịu ra khỏi đấy nếu chưa được tăng lương Nếu không tôi sẽ xin thôi việc cho mà xem Gặp ông chủ Ba tôi chưa kịp mở miệng thì ông ta đã than vãn rồi Sống khó khăn lắm phải không anh bạn Tôi biết Thời buổi này sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, cuộc sống ngày càng trở nên không thể nào chịu đựng được. Làm sao mà tôi không biết điều đó? Chẳng có gì trong những lời nói đó khiến ta phải khóc lóc. Nhưng khi nó được người nói, biết nói một cách tình cảm, lên bổng xuống trầm ở những chỗ cần thiết, thì đá cũng phải chảy nước mắt. Biết vậy nên ba tôi đã đề phòng cố giữ cho cứng cỏi không chút mềm lòng. Hai người bắt đầu nói chuyện. Nhà anh có mấy người cả thảy? Thưa ông chủ, chúng tôi có năm miệng ăn. Trời ơi! Trời! Ông ta kêu lên thảm đến suýt làm ba tôi phát khóc. Nhưng ông vẫn cắn răng chịu được. Ông chủ hỏi tiếp. Các cháu đi học cả chứ? một đứa thôi còn đứa kia thì không thật đáng tiếc vậy là đứa thứ hai anh không thể cho đi học được trời đất ơi không cháu nó còn nhỏ chưa đi học được khi nào cháu lớn tôi sẽ cho cháu đến trường à có lẽ ba bốn năm nữa anh cũng không mua được cho vợ cái áo choàng phải không tôi không đủ tiền hơn nữa vợ con lại ốm đau phải không không, không, vợ con tôi đâu có ai đau yếu. Ừ, thì không ốm đau lúc này, nhưng biết đâu sẽ có lúc vợ con anh sinh bệnh tật. Lúc đó anh sẽ làm thế nào? Trời ơi, khổ quá. Ai sẽ chăm sóc anh, nấu nướng cho anh ăn? Cần phải mời bác sĩ, phải mua thuốc men. Mất tiền cả đấy chứ có chơi đâu. Thế còn ai sẽ mổ cho nó? Mổ cho ai ạ? À? Cho cháu nhỏ Làm sao lại phải mổ ạ? À? Đâu có chuyện mổ xẻ gì ở đây đâu ạ à? Lúc này thì không Nhưng ngộ nhỡ nếu cần thiết thì sao Bà tôi đã cố gồng mình giữ được khá lâu Nhưng đến lúc ông chủ bắt đầu khóc sướt mướt Thì ba tôi cũng phải mũi lòng Trời ơi Xin đừng khóc nữa Ông chủ đừng khóc nữa ạ à? Dù sao chúng ta cũng sẽ có cách giải quyết mà Rồi quên cả việc mình đến đó làm gì Bà tôi cũng khóc theo như mưa gió Mỗi lần kể chuyện đó bà tôi đều thắc mắc Không biết tôi đã nói gì với ông chủ Tôi đã ráng hết sức cho khỏi mềm lòng Thế mà khi ông ta bắt đầu khóc quá thì tôi cũng không giữ được nữa Lúc đó hình như tôi mất hết cả trí khôn Ông chủ vừa khóc vừa kể lể một chuyện gì đó với giọng mùi mẫn đến nỗi tôi cũng ngồi khóc với ông ta. Khá lâu sau đó ông chủ tiễn tôi về mà tôi chẳng đề nghị được gì. Đấy, thế rồi ba tôi ra khỏi phòng ông ta mà vẫn chưa thôi khóc, còn đầu óc đầu nghĩ đến chuyện đòi tăng lương. Chính vì những chuyện trên mà tôi cả quyết với bạn rằng khi nghe một số giọng nói Ta không kìm được nước mắt đâu, sẽ nép ạ. À. Nếu ông nhà báo nổi tiếng kia đến trường bạn và cũng lại nói những chuyện như bữa trước, bạn vẫn sẽ lại khóc cho mà xem. Trước khi dừng bút, chân thành chúc bạn và gia đình sức khỏe và luôn giữ niềm vui. Bạn thân mến, Ahmed. bức thư thứ 20 Nhà trường và gia đình Ankara ngày 24 tháng 1 năm 1964 Ahmed thân mến, tôi vừa nhận được thư của bạn viết ngày 20 tháng 1 Hôm qua trường tôi tiêm chủng phòng đậu mùa nên hôm nay chúng tôi được nghỉ học Ngồi trong phòng riêng, đọc thư bạn nhưng tôi vẫn cười to quá Làm mẹ tôi nghe thấy và mắng cho một trận cái gì mà mày cười một mình thế hả con khùng này Tôi nói lý do là đọc thư của bạn Mẹ tôi vào phòng hỏi Đâu, cho mẹ xem nó viết gì thế Tôi đọc cho mẹ cùng nghe lá thư từ đầu đến cuối Mẹ tôi cũng buồn cười lắm Hai mẹ con cười vang cả nhà Bây giờ đến lượt tôi Từ lâu tôi đã định kể cho bạn nghe về những cuộc họp Hội cha mẹ học sinh ở trường tôi Hôm nay có thời giờ, tôi sẽ kể chi tiết cuộc gặp gỡ thú vị giữa thầy cô giáo và các bậc phụ huynh. Chỗ tiêm chủng khiến tôi hơi bị sốt một tí nhưng không sao. Mấy ngày trước đây, ở trường tôi, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp với cha mẹ học sinh. Đó là cuộc họp thường kỳ hàng tháng của hội phụ huynh học sinh. Tôi là một trong số các học sinh được cử ra để đón tiếp những người đến dự họp. Chúng tôi có tất cả 5 đứa, ba gái và hai trai, đều là học sinh ở khối 5. Tôi được nghe hết từ đầu đến cuối những câu chuyện người ta bàn trong cuộc họp ấy. Vì nó rất thú vị nên tôi sẽ kể để bạn nghe cùng. Thật ra chúng tôi không được dự họp và đáng lẽ ra cũng không được nghe vì đó là chuyện của người lớn. Sau khi các đại biểu ngồi vào ghế, bọn học sinh chúng tôi phải ra ngoài hết nhưng chúng tôi lại không được về mà phải chờ ngoài hành lang để cuối buổi họp còn phải phục vụ nước giải khát và bánh ngọt cho các đại biểu. Trong giờ nghỉ phải mời nước trà để mọi người uống nữa. Cuộc họp khá đông, hội trường chật ních người và rất nóng nực. Chỉ hơi người thôi cũng đủ chết ngốt rồi. Vì thế người ta phải mở toan hết cả các cánh cửa sổ và cửa lớn ra cho thoáng khí. Vậy nên dù ngồi ngoài hành lang Chúng tôi cũng nghe được hết trong hội trường họp bàn chuyện gì. Đầu tiên, thầy hiệu trưởng phát biểu. Ông nói lúc đầu coi mềm mỏng, nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng mạnh mẽ, sôi nổi. Thầy nhận xét rằng có một số vị cha mẹ học sinh không chú ý đến con cái, số khác thì quan tâm quá ít đến sự học tập của các em, hầu như họ khoáng trắng tất cả cho thầy cô và nhà trường. Thật ra, Vừa học tập của học sinh bắt đầu ngay từ ở nhà kia, cha mẹ phải kiểm tra, xem xét bài vở của con cái, chứ không nên chỉ đợi khi đến trường học mới hỏi các thầy cô xem chúng học hành ra sao. Mọi người có vẻ rất tán thành ý kiến ấy. Được thể, thầy liền dẫn chứng ngay cho cử tọa thấy sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của bản thân thầy. Vâng, chính tôi cũng có một đứa con trai đang học trung học. Vì công việc ở trường này mà tôi chẳng có chút thời giờ rảnh rỗi nào để chạy đến trường nó để quan tâm đến việc học tập của con trai tôi. Ở trường trung học người ta gửi giấy cho tôi liên tiếp rằng Ông hãy đến trường, chúng tôi sẽ thảo luận. Thế mà tôi chẳng có lúc nào để đến được. Cứ như vậy, thầy xoáy sâu vào khía cạnh tế nhị của vấn đề cần quan tâm nhiều hơn nữa đến tình hình học tập của con cái. Sau đó, bà hội trưởng hội cha mẹ học sinh đề nghị các vị đại biểu cho ý kiến thắc mắc của họ về nhà trường, về các thầy cô, về sự giáo dục, vân vân. Ngay lập tức, có một ông lên phát biểu ý kiến. Ông ta nhất quyết cho rằng con ông bị điểm kém trong môn tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là một điều vô lý, không thể chấp nhận được. Thế là thế nào, thưa các vị? Tại sao thầy giáo lại có thể hạ bút cho con tôi điểm kém môn tiếng Thổ Nhĩ Kỳ? Thầy giáo chủ nhiệm lớp có học sinh đó hỏi ngay tại sao ông bố lại không chấp nhận con mình được điểm kém. Ông ấy trả lời nghe rất khó hiểu, lời lẽ ý tứ không rõ ràng rành mạch gì cả. Một câu của ông ấy bắt đầu bằng thì hiện tại của động từ, tiếp tục bằng thì quá khứ và kết thúc ở thì tương lai. Đại khái ông ta nói thế này. Vâng, không thể được thưa ngài. Nếu là tiếng Pháp hay tiếng Anh thì đã đi một nhẽ. Lúc ấy tôi đồng ý là ngài cho điểm thấp, tức là cháu nó dốt. Có thể như vậy là công bằng. Nhưng ngài lại cho nó điểm kém chính ở môn tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Không được, thế không công bằng chút nào cả. Nếu con tôi là người nước khác vì nó không biết tiếng Thổ, tất nhiên nó phải được điểm kém. Đằng này, cháu nó là con tôi, có nghĩa là một đứa trẻ Thổ Nhĩ Kỳ biết tiếng thổ Sao nó lại bị điểm kém Tiếng mẹ đẻ của nó là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ kia mà Tôi không bảo ngài là phải cho nó điểm thật tốt hay giỏi Nhưng mỗi đứa trẻ Thổ Nhĩ Kỳ Ít nhất cũng phải được điểm khá ở môn tiếng Thổ chứ Còn tôi nói tiếng Thổ tôi đang hiểu nó Mẹ nó đã hiểu nó Bạn bè nó sẽ hiểu nó Tất cả mọi người sẽ hiểu nó Thế thì ngài là thầy giáo Ngài cũng phải đang hiểu nó chứ Ít nhất cháu nó cũng phải được điểm tốt với công bằng Thầy giáo dạy lớp còn mấy nói Xin lỗi tôi chưa hiểu rõ ông lắm Ông Ông muốn nói rằng vì cháu là một đứa trẻ Thổ Nhĩ Kỳ Và vì tiếng mẹ đẻ của nó là tiếng Thổ Nên phải cho nó ít nhất là điểm khá phải không ạ à? Vâng đúng đúng vậy Đó là điều tôi muốn trình bày với quý vị tất cả mọi người hiểu con tôi nói thì thầy giáo cũng phải hiểu chứ vậy ông hiểu ý con không tất nhiên thế con ông có hiểu ý ông muốn nói không nó cần phải hiểu Hội trường ầm ĩ cả lên vì có mấy người cùng tham gia tranh luận với ông bố kỳ cục ấy. Cuối cùng thầy hiệu trưởng phải xen vào mới làm ông ấy tạm yên. Một ông bố khác xin phát biểu ý kiến. Ông này kể là con ông hỏi nhiều vấn đề trong chương trình học của nó và ông không trả lời được. Cuối cùng ông chất vấn cử tọa. Tại sao tôi không biết? Các vị hãy giải thích cho tôi rõ xem nào. Tại sao tôi không biết những cái đó? Đầu tiên mọi người ngớ ra không hiểu sao ông ta lại nổi cáo lên như thế. Khi ông ta tiếp tục tự hỏi sao người ta lại dạy con tôi nhiều kiến thức mà tôi không biết thế đến lúc đó mọi người mới hiểu là ông ta kêu ca chương trình học của trường phổ thông quá nặng tôi đã tốt nghiệp trung học ấy thế mà tôi lại không trả lời được các câu hỏi trong chương trình sơ cấp như thế các cháu nhỏ của chúng ta làm sao chịu nổi chương trình học tập nặng nề như vậy ý kiến của một bà mẹ trả lời ngay thắc mắc cho ông đó Bà này ngược lại cho rằng chương trình học tập của học sinh quá ít, người ta dạy cho các em quá ít kiến thức. Cái gì tôi hỏi con tôi cũng không biết. Ví dụ hôm trước đi ăn ở nhà hàng, con gái tôi nhìn thấy một ông dùng tâm để xỉ răng, nó liền hỏi tôi. Ông ấy làm gì thế hả mẹ? Ông ta cầm cái gì thế? Thế đấy, các vị ạ, à, nó không biết cái tâm là gì và để làm gì. Tôi nghĩ rằng Đáng lẽ nhà trường phải dạy cho một học sinh lớp 4 biết về cái tâm chứ Thầy hiệu trưởng phải đứng lên giải thích rằng Chương trình học tập là thống nhất trong cả nước Và do Bộ Giáo dục soạn thảo Nhà trường không có quyền thay đổi Nhưng bà mẹ có học sinh lớp 4 vẫn không chịu Chúng ta ỷ lại quá nhiều vào nhà nước Tôi nghĩ rằng chuyện có cần dạy cho con cái chúng ta phải biết cái tâm là cái gì, chẳng cần phải đến Bộ Giáo dục quyết định. Nhiều lúc tôi đã có ý nghĩ là trong hội trường người ta đùa cợt nhiều hơn là bàn bạc nghiêm chỉnh. Nhưng bạn cứ nhìn mặt các vị đại biểu mà xem, chẳng ai có vẻ gì là muốn đùa cợt cả. Lớp tôi có một bạn tên là Murat, tính tình rất kỳ cục. Mỗi lần thầy gọi, em đứng lên là y như rằng nó phải hỏi lại Ai ạ? À? Em. Thưa thầy, em ấy ạ? À? Phải, em. Tôi nói với em. Với em ấy ạ? À? Ngay cả lúc thầy gọi hẳn tên nó ra, mu rách vẫn ngơ ngơ ngát ngát. Cuối cùng sốt ruột quá, thầy giáo không giữ được bình tĩnh, quát tướng lên. Thế thì ai đứng trước mặt tôi hả mu rách? Tôi nói với em chứ nãy giờ tôi có nói với ai nữa đâu. Nghe vậy, Murat ngoảnh lại đằng sau và nhìn lên tường như tìm người đang nói chuyện với thầy giáo. Nhìn cảnh đó không ai nhịn được cười, ngay cả thầy giáo đàn cáo cũng phải cười. Ở cuộc họp hôm ấy có một ông xin phát biểu ý kiến. Về sau tôi biết đó chính là bà của Murat. Đề nghị cho phép tôi... Tôi muốn bày tỏ một số ý kiến với các vị Bà chủ tịch hội đang điều khiển cuộc họp, nhã nhặn mời ông ta. Vâng, xin mời, chúng tôi nghe ông. Nghe thế, ông ta hỏi lại. Tôi ấy ạ, à, không phải ngài muốn nói ư? Ai ạ? À? Ông, tôi ấy ạ. À. Vâng, đúng rồi, xin mời ngài phát biểu ý kiến. Sống hệt như điệu bộ của Murat, ông ta để một tay lên ngực và vẫn hỏi lại. Sốt ruột quá, có một ông đứng dậy nói, Không phải ông, tôi nói. Trong hội trường bật lên những tiếng cười, nhưng rồi ông bố của Murat cũng phát biểu ý kiến. Ông ta không vừa ý chuyện học sinh đá bóng trong trường, Ông ấy cho rằng vì bóng đá mà con ông không chịu học hành gì cả. Thầy hiệu trưởng có vẻ chú ý đến ý kiến đó. Con trai ông đang học lớp nào à? Có vẻ như lại bắt đầu một cuộc đối thoại không bao giờ dứt Của tôi ấy ạ à. Vâng, con trai ông Ông ta suy nghĩ một lát Cháu nó học trong trường này Số báo danh của cháu là bao nhiêu? Số gì ạ? À? Ở dưới có người nói Số giày của ngài ấy Người khác đế thêm Số áo sơ mi của ngài bao nhiêu? Người ta cười ồ lên Ông ta chẳng biết số báo danh của cậu con trai là bao nhiêu. Sau khi nghe ông ta tả hình dạng tên họ của nó, người ta mới hiểu đó là Murat, học lớp tôi. Một ông khác lên phát biểu ý kiến, ông này nói nhiều đến nỗi khó mà hiểu được ông ta muốn nói gì. Bắt đầu ông ta vào đề như sau. Nước Thổ Nhĩ Kỳ có thể phát triển mạnh nhờ ngành nuôi ong. Chúng tôi ngay ra chẳng hiểu việc nuôi ông thì dính dáng gì tới cuộc họp hội cha mẹ học sinh. Ông ta tâm sự rằng đã đọc bao nhiêu là sách nói về ong và việc nuôi ong. Sau đó ông ta bắt đầu nói về loài ong, nhưng rất lạ là những điều ông nói ra chỉ là những hiểu biết rất thông thường, ai cũng đã biết. Ong là một động vật nhỏ, có cánh, biết bay, chúng biết làm ra mật và tích trữ lại Mật ong rất có ích cho con người vì giá trị lớn, có thể dùng mật ong để ăn sáng, làm bánh hoặc ăn kèm ở các bữa ăn khác trong ngày. Có đến mấy loại mật ong. Sau khi nói con cà con kê chán về mật, ông ta chuyển sang nói về con ong. Có mấy loại ong trong tổ, ông chúa đẻ trứng, ông thợ làm mật. Ngồi dưới, thính giả đã có vẻ chán ngấy, nhiều người tỏ thái độ phản ứng công khai. Ôi trời ơi là trời, thế này thì đến bao giờ? Ôi mệt quá! Cuối cùng không nhịn được, ông hiệu trưởng phải xen vào. Ông cho biết bọn ông sẽ ra sao? Sẽ ra sao ư? Thì chúng làm mật chứ sao? Ừ, thế mật ong thì sao? Còn sao nữa? À vâng, tôi xin trình bày tất cả phụ thuộc Ông ta lại định thuyết trình tràn sang đại hải, nhưng ông hiệu trưởng vội vã giải thích. Là tôi muốn hỏi ông chúng tôi sẽ làm gì với ông với mật ở đây, ở trường này kia ạ. À? Có lẽ ông ta chỉ đợi đến thế. Vâng, thì đó chính là vấn đề tôi muốn trình bày với quý vị. Lúc trước có một vị đã nói rất đúng rằng chúng ta phải dạy cho con cái những kiến thức có ích cho cuộc sống của chúng sau này. Điều đó rất chí lý ạ. À. Ví dụ, con trai tôi đã được dạy tổng các góc trong một tam giác là 180 độ và nó nhớ rất rõ. Nhưng nó lại không biết nuôi ong thế nào. Cái chuyện tổng các góc trong một tam giác là 180 độ chứ không phải 700 hay 5.000 độ thì có ích lợi gì nào? Tôi xin mạng phép hỏi quý vị, chúng ta đã ngần này tuổi đầu rồi từ bé đến giờ đã ai hỏi chúng ta xem tổng các góc trong một tam giác là bao nhiêu chưa? Và thưa quý vị, ai trong chúng ta dùng những kiến thức kiểu đó để kiếm ra một cắt bạc nào chưa? Chính vì thế mà tôi muốn bộ óc non nớt của các cháu đừng bị nhét đầy vào đó những kiến thức vô bổ kiểu tổng các góc là bao nhiêu, đường phân giác là gì, vân vân tốt hơn hết hãy dạy cho con cái chúng ta những điều có ích như việc nuôi ong chẳng hạn trong trường học phải có các tổ ong nước thổ nhĩ kỳ của chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ chỉ cần dựa vào ngành nuôi ong mà thôi bởi vì như tôi đã nói ở trên ong không giống các gia súc khác như cừu hay bò muốn có sữa bò ta phải cho nó ăn cỏ thịt rơm ong cho ta mật chúng ta chẳng phải cho nó ăn gì nó biết tự đi kiếm lấy Ông làm việc cho ta không công Nó cho mật mà chẳng đòi ta cái gì cả Một ông khác tham gia tranh luận Vâng, Ngài nói rất phải Nhưng trong thành phố bị ô nhiễm thế này Thì không thể nuôi ong được Ngài nhìn xem khói của các nhà máy tuôn ra không ngừng suốt ngày đêm Đến người ta còn khó sống nữa là loài ong Thêm vào đó, chúng ta chớ quên rằng ong cho sản phẩm sáp Mật rất phụ thuộc vào môi trường mà chúng sống. Như vậy, nếu ở trong thành phố này mà ta nuôi được ông thì ông chẳng cho ta mật được vì làm gì có cây cỏ hoa lá. Có lẽ chúng sẽ cho ta bụi khói và dầu nhờn cũng nên. Cử tọa nhiệt liệt ủng hộ ông này. Tuy nhiên, ông ta cũng không chịu kém trong việc đưa ra sáng kiến. Ông ta có ý kiến riêng của ông ta chứ. Tôi có một đề nghị khác, xin các vị tham khảo Chúng ta không nuôi ong mà hãy để các cháu nuôi gà. Đúng vậy các vị đừng chơi gà, nuôi gà rất dễ dàng và kinh tế lắm các vị ạ. À. Còn cái chúng ta phải được học kỹ thuật chăn nuôi gia cầm. Nhiều nước đã tiến bộ vượt bậc nhờ chăn nuôi gà đấy ạ. À. Đến lúc đó ông hiệu trưởng phải có ý kiến. Ừ, thưa quý vị, như tôi đã trình bày lúc trước, chúng ta không thể nuôi ong hay nuôi gà, mà cũng chẳng thể nuôi cừu hay bò ở trong trường được. Chương trình học của học sinh do Bộ Giáo dục soạn thảo, chúng ta không có quyền quyết định ở đây. Còn cái các vị đang học ở một trường phổ thông cơ sở chứ không phải ở một trại chăn nuôi hay một cái gì khác. Một bà béo nói chen vào cắt ngang lời thầy hiệu trưởng. Có lẽ chúng ta đã lạc đề quá nhiều rồi. Trên cương vị là ủy viên hội đồng cha mẹ học sinh, tôi đề nghị chúng ta hãy quan tâm hơn nữa đến các trẻ em nghèo ngay trong trường các cháu đang rất cần sự giúp đỡ về vật chất như giấy, mực, sách vở để có tiền bạc giúp các em. Chúng ta bàn xem nên mở một cuộc sổ số hay một buổi tối vui văn nghệ có bán vé. Sau một hồi thảo luận cãi vã dài, người ta đi đến quyết định sẽ tổ chức một tối văn nghệ. Rồi người ta quyên góp tiền và thành lập một ban tổ chức cho tối văn nghệ vì các trẻ em nghèo cần giúp đỡ. Cuối cùng, cha mẹ học sinh quay lấy các thầy cô giáo thành từng nhóm để hỏi han việc học tập của con cái họ. Chúng tôi mang nước giải khát và bánh ngọt vào mời các đại biểu dự họp. Hôm đó, tôi đã được giải trí một bữa đã đời. Giá mà tôi được có mặt ở tất cả các cuộc họp như vậy thì hay biết mấy. Nếu ở trường bạn, người ta cũng tổ chức các cuộc họp hội cha mẹ học sinh thì bạn hãy ráng nghe xem nhé chắc chắn bạn sẽ được cười no bụng đấy. Hôm ấy mẹ tôi cũng đi học, khi về nhà tôi hỏi mẹ Sao mẹ không phát biểu ý kiến hả mẹ? Ôi, cần gì, người ta bàn lung tung, đủ thứ Lúc đó mẹ có muốn nói không? Con tưởng mẹ không biết nói sao? Tất nhiên mẹ cũng định tham gia thảo luận một vấn đề nào đó Nhưng nào có ai cho mẹ nói đâu Đấy, thế là tôi lại viết dài quá rồi. Bạn nhắc Mine hộ tôi là nó còn nợ tôi đấy nhé. Nó vẫn chưa trả lời lá thư trước của tôi. Chúc bạn những điều tốt lành nhất. Bạn thân mến, Genep. Vương Nhị xin mời các bạn hãy cùng đón nghe những bức thư tiếp theo của Genep và Ahmed gửi cho nhau ở các video kế tiếp của Vương Nhị. Nếu thấy hay các bạn nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Vương Nhụy nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.